Chiều nay em đi câu cá Về cho má nấu canh chua Mà sao sao không có cá Làm sao má em nấu canh chua ấy ai rồi trời ơi té té xuống hố Rồi té xuống hố luôn Hả gì? Ông nói gì vậy? Ông nói gì vậy? Tôi có nói gì đâu Ông vừa nói xong luôn á À tôi mới vừa kêu là đi câu cá về cho má nấu canh chua thôi chứ có nói gì đâu Trời ơi trời Nấu cá nấu canh chua Trời đâu biết là cá con là fan của mình đâu Ông định nấu fan mình nấu canh đúng rồi ha bà nói tôi mới nhớ Trời ơi quên mất các bạn ơi Mình là cá heo nè còn Sam là cá mập Có nghĩa là cá là, là đồng loại của mình mà làm sao mình nấu canh chua được Đúng rồi quên mất quên mất À mà quên nữa Mình có một cái gọi là nhóm có tên là Hồ Cá Con Dành riêng cho những bạn nào mà là fan của Phong Cận TV và Sammy đó nha Cho nên là bạn nào gọi là chưa tham gia cái nhóm này trên Facebook Hãy nhớ tham gia nha mọi người Mình sẽ để link ở bên dưới phần mô tả và bình luận nha các bạn Ok còn bây giờ thì Bây giờ mình mình mình không bắt cá gì nấu canh chua gì mình bắt con gì đây Trời ơi, con gì con gì cũng được mà trừ cả được không? Trời à, ơi. ok vậy thôi, tôi sẽ xuống đó tôi bắt con lương nè, con ốc nè, con cua đi. Ok rồi, để kiếm coi có con gì tôi nấu canh chua cũng được. Ok, để xím xuống Trời coi ơi. có con gì không. À, ủa. Ôi Sam ơi. Sam. Có cái gì? Tôi nhớ, tôi tôi nhớ cái hồ này có nhiều cá lắm mà sao sao bây giờ tôi thấy không còn con cá con nữa hết vậy? Còn có mỗi một con à. Ủa cái gì vậy? Ủa sao mỗi con thì tôi nhớ nuôi cả chục con mà. Ủa tôi nhớ là nhiều lắm mà. Thôi Trời ơi mấy bạn ơi Mấy bạn fan của mình đã bị bắt cóc hết rồi mấy bạn ơi ờ. Trời là trời tôi nhớ cái hồ này nhiều cá lắm mà sao bây giờ không còn con nào vậy Có mỗi con vậy Ơi con ơi tại sao cá biến mất hết hết hết rồi vậy con Ai mà biết được Rồi mình tính ra đâu có biết nói đâu Ơi trời ơi Cá của tôi Ác dữ vậy trời Ủa nó có cái cục gì ở đây ta Ủa cục gì vậy Ui ôi Ôi What the hell Ôi cái gì vậy Sao ơi sam xuống xuống xuống xuống bà, bà xuống đây bà xuống đây tôi thấy bên dưới này có cái hầm gì nè xuống đây nhanh lên cái gì đây ui da tàu đất ơi cái gì vậy thôi lại đây lại đây lại đây tôi thấy ở bên dưới cái hồ của mình nó có cái gì nè Ồ, một cái cánh cổng Sam ơi Ủa dưới, dưới cái hồ này có cánh cổng hồi nào sao tôi không biết ta Hả? Ôi trời mấy bạn ơi Tự nhiên hôm nay mình đến ngay cái hồ Cái mình thấy gọi là mấy bạn cá của mình bị bắt cóc mất tiêu hết rồi Xong xuống dưới xuống dưới cái hồ lại còn thấy một cái cánh cổng bí ẩn ở dưới đây nữa Ủa cái này là gì vậy ta Có khi nào mấy mấy mấy bạn cá bị hút vô trong cánh cổng này hết không à, à? Tôi nghĩ là có một tên nào đó đã ăn trộm cả mình xong bay qua cánh cổng này luôn á Chắc chắn luôn Trời ơi Cái đồ ác độc cái đồ ác độc ừ. tại sao tại sao hắn ta dám bắt cóc hết mấy bạn cá của mình trời ơi, tức quá mà mình phải qua mình giành lại mới được trời trời tức quá đi qua thôi hay à ừ. trời ơi là ừ. trời ủa, ủa khoan tự ủa cái chỗ này là chỗ nào đây ủa ủa mấy bạn ơi sao rừng vậy trời sao sao tự nhiên hồi nãy mình với sam chui trong một cái cánh cổng mình tưởng là nó sẽ đưa bọn mình đến đâu ai dè nó nó đưa bọn mình đến một cái khu rừng nào trời ủa trời trời trời ở sao ơi bà biết chỗ này chỗ nào không? Ai mà biết được. Ông nhìn mặt tôi cũng biết không? Cái rừng này sao tôi biết được? Nhà làng mình có rừng mà ta. Ủa ờ. mà rừng chỗ nào là vậy ta? Ờ ừ. cái khu rừng này là khu rừng ở chỗ nào mà nhìn đẹp dữ vậy tao. Wow, nhìn nè. Ở chỗ này đẹp ghê luôn á Sam ơi. U, uh. một khoan. Ở à, Sam ơi, tính ra hồi nãy là bọn mình chui vô cánh cổng mà mình đi đến đây đúng không? Ừ. Rồi ờ, bây giờ bọn mình chui vô rồi cánh cổng mình đâu mất tiêu rồi. Trời đất ơi, đâu rồi? <laughs> Ôi trời, trời trời trời. mấy bạn ơi, cánh cổng nó mất tiêu rồi. Oh my god trời ơi mấy bạn ơi tự nhiên mình chui trong cánh cổng cái tự nhiên nó đưa mình đến đến đến chỗ nào luôn rồi trời ơi chẳng lẽ chẳng lẽ là bọn mình bị kẹt ở chỗ này luôn rồi hả trời Sao sam ơi tôi không muốn bị kẹt ở đây đâu <laughs> tôi sợ quá sao ơi à dài là khóc khỏi bây giờ hai tụi mình phải cố gắng sinh tồn trong cái, cái gọi là cái, cái rừng này không để tìm về nhà được không trời nó đơn giản mà trời, trời đơn giản gì mà đơn giản bà không biết đâu bà bà bà chưa bao giờ chơi sinh tồn cho nên là bà làm sao bà biết được sinh tồn khó lắm á huống hồ gì là bọn mình đang bị nhốt trong một cái khu rừng và coi đi có quá trời thú dữ luôn <laughs> bên kia có một cái con gì màu hồng hồng kìa con đó hình như nó ăn thịt người á sao ơi tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả Ủa, con này hình như dũng phong nè đó tôi nhìn thấy dũng dũng hao hao phong nè đó giống cái đầu bà giống cái đầu bà tôi chọc bà có xíu thôi con này là con heo mà bà kêu con heo giống nó giống tôi hả xào xào vô văn dạ, dạ. quá Ủa nghe thôi bây giờ sinh tồn đi chứ làm gì bây giờ Ôi, Trời ơi là trời ở mà khoan Hình như hồi nãy á, tôi nhớ cánh cổng đó Nó đưa một mình đến đây Vậy chắc cái chỗ cánh cổng này nó phải là cái gì đó gọi là bí ẩn lắm nè Đâu từ để tôi thử tôi sinh tồn này tí coi Ai, Trời là trời tôi nói thiệt với Sam luôn á Sam Tôi ghét sinh tồn nhất trên đời này luôn á Bởi vì vô đây mình phải đi mình đào đá Rồi mình đi chặt gỗ kiểu mệt muốn chết luôn à Ai, Để xem coi chế ra được cái gì không đây <gasps> Ui cái gì mà sao mình chế được kiếm kim cương luôn vậy Ủa khoan từ kiếm kim cương chế chỉ cần có hai cục đất với lại một cục gỗ ủa khoan khoan ủa, ủa mấy bạn ơi hình như nó có gì á sai sai ta tự nhiên chế cái kiếm kim cương chỉ cần có một cục đất với hai cục gỗ là sao ta mình nhớ là phải cần có kim cương mới đúng chứ nhờ ủa kỳ ở đâu để mình chế thử coi có khi nào kiếm kim cương này là kiếm kim cương giả không ta tao hãy chế thạch chế chế chế thử coi ủa ui bạn ơi kiếm này là kiếm ủa? kim cương thật ủa trời ơi ai vậy không Trời ơi vậy? Sam ơi Sam ơi tôi mới phát hiện nè Thế giới này không phải là một thế giới bình thường Mà thế giới này là một thế giới đảo lộn Sam ơi Coi nè coi nè Đảo lộn hả sao Đúng rồi Nè nè bà coi nè đây nè Một cái thế giới của hacker hay sao á Tôi không biết nữa mà tôi đào cục đất nè Xong cái tiền tôi chế nó thành gọi là được một cái gọi là cây kiếm kim cương luôn nè bà coi nè kiếm thiệt cả nha tôi đưa cho bà nè hay dữ vậy à tôi biết thế giới này gọi là thế giới gì rồi biết thế giới gì không thế, thế giới siêu dễ sinh tồn siêu dễ không chỉ cần một tàu lao Đúng rồi Không phải thế giới siêu dễ đâu Tôi nghĩ rằng là thế giới này là thế giới của hacker hay sao á Hình như rồi. Hình như là cái thằng hacker mặt ngu lần trước Nó đã phá hoại cái cái thế giới này hay sao bạn ơi Nó đã sử dụng một cái lệnh hack gì đó Và nó biến cho mọi thứ ở trong thế giới này nó bị đảo lộn luôn Các bạn coi nè Bây giờ các bạn coi nha à, Ở đây nè Các bạn coi nè người ta thường thường người ta chế đá là người ta phải đi đào đúng không còn này các bạn có thể sử dụng một cục gỗ để chế được 30 cục đá trời ơi cái gì kỳ trời nè sam coi nè sam một cục gỗ Đâu? mà chế được 30 cục đá nè ờ đất ơi đây đây là thị giới hắc chắc luôn trời đất ơi trời đâu tôi xem lại coi cái gì đây trời cục đá thì lại chế được bánh mì trời sao ơi sao? cái gì bà coi nè bánh mì một hay dữ vậy một một cục đá chế ra được một ổ bánh mì sao ơi trời ơi bạn ơi <laughs> hóa ra từ trước giờ mình nghe ông bà thường nói rằng là cái gì ta có sức người sỏi đá cũng thành cơm là có thiệt các bạn ơi bây giờ mình chế cục đá thành ổ bánh mì luôn nè Ồ. ơi Ủa. ôi ê các bà kia các bà kia bà bà bà kiếm đâu dạ. ra viên kim cương này khai mau ở đâu vậy nè trong này nè sáu miếng sáu miếng đất ra thành một khối kim cương cái gì sáu cục đất thành một cục kim cương trời ơi bạn ơi đủ vậy thế giới này đúng là thế giới của hacker rồi các bạn ơi sáu cục đất chế thành được một viên kim cương trời trời trời hình như nó có gì đó sai sai nè đâu tôi xem lại coi để coi coi nó còn chế được gì nữa không đây ồ wow tính ra cũng hay phết nha còn này là gì đây một cục đá với một một cục gỗ sẽ chế được cái giường trời trời trời sam ơi một cục đá với một cục gỗ sẽ chế được một cái giường sao nghe nó hơi sai sai ha ừ. đau cổ ghê luôn á trời trời ơi là trời cổ luôn á đã quá bạn ơi đã quá đã quá ok bây giờ mình sẽ làm theo sam nhé bạn mình sẽ đi đào thật là nhiều đất nè để mình chế ra kim cương <laughs> trời ơi là trời xịn dữ vậy ta ok lấy quá trời đất luôn nè rồi để tôi coi coi tôi chế được ra kim cương thiệt không nha bấm vào đây nè <gasps> ôi sáu cục đất mà chế được một viên kim cương các bạn ơi Wow Vậy là mình sẽ trở thành đại gia kim cương Yeah mấy bạn ơi Mình sẽ trở thành người giàu nhất Hero Team ơi <laughs> Sam ơi bà bà bà bà bà bà đi đi đi đào đất đi nè tôi cho bà nè tôi cho bà cái sẻ nè bà đào đào nhiều nhiều nhiều đất vô trời rồi đất mình... ơi trong thế giới đất là vàng luôn phong, đất là vàng là bạc là kim cương châu báu đấy ừ Hả? rồi bà bà đào nhiều nhiều vô rồi bọn mình xây một ngôi nhà bằng kim cương luôn Ê, bà kia đừng có đào đây bà qua bên kia đào nè chỗ này để mình xây nhà mà hiểu không Đó okay. xây nhà kim cương à giàu dữ vậy đúng rồi xây nhà bằng kim cương luôn rồi coi còn còn cục cục cục vàng chế bằng gì đây cục vàng chế bằng khối đất và cục gỗ trời ơi khối đất và que gỗ sẽ chế được cục vàng bạn ơi Wow Trời là trời các bạn thấy thế giới này xịn không nào Nếu như các bạn nào thấy thế giới này này xịn á Thì đừng quên rồi hãy để là cho video này đạt được 10.000 like Thì mình sẽ gọi là chia sẻ cái thế giới này cho cho cho cho mấy bạn vào chơi chung với mình nha Ui, Xịn dữ Ủa còn này là gì đây <gasps> Cây súng Trời trời trời có cả súng luôn hả ta cái gì đây à, khói kim cương ba khói kim cương một cục đất với một que gỗ sẽ được cây súng u cho cho cho để thử cái trời ơi mình có súng rồi đó bạn <laughs> ok bây giờ mình, mình bây giờ mình sẽ đi kiếm con gì mình bắn à sam nè để mình mình mình bắn sam này mày bị điên à cái gì vậy tôi đang chỉ tàu nha tôi đang chỉ tàu đồ nha nè cho ông nè hình hình hình như là nó không nó không nó không bắn ra được các bạn ơi à cái này cái này là phải có đạn đúng rồi súng là phải phải phải phải có đạn trời trời trời trời ờ, để coi coi mình chế được đạn hôm nay để mình xem có cách nào để chế đạn không nha ờ hình như là hình như là mình chưa nghiên cứu được có lẽ là mình phải đi đào đi đào thêm thật là nhiều gỗ nữa thôi bây giờ mình nghĩ rằng là mình sẽ qua bên đây mình phụ sam đào mấy cái cục đất này sau đó bọn mình sẽ xây một cái ngôi nhà bằng kim cương nha các bạn nha đó một cái coi một cái ngôi nhà thật là bự bằng kim cương luôn ơi sam ơi bà có lúc lúc mà bà còn nhỏ bà có ước mơ được sống trong ngôi nhà bằng kim cương không trời đất ơi ước mơ từ bé tôi luôn phong chạy sống trong cái nhà mà không cần sợ gọi là không không, không cần sợ mất điện hiểu không à, cái gì cái gì mà sống trong nhà kim cương là không sợ bị mất điện tào lao trời ơi kim cương nó sáng nó đội mà tôi không cần tiền luôn không cần gì đen trời đất ơi là trời không ừ, phải đúng rồi ha cục kim ờ. cương nó sáng bóng vậy à mình đâu có cần phải thắp đèn đâu nó cục kim cương nó tự chiếu sáng luôn ừ đúng rồi ha hợp lý ờ. hợp lý đó ờ. ôi các bạn ơi nếu như bây giờ ha mình chỉ cần gọi là lụm mấy cục đất nè xong mình chế thật là nhiều kim cương sau đó mình chỉ cần tìm lại cánh cổng mà hồi mà hồi, hồi sáng nay mình với sam bị gọi là bị hút vào trong đó đó thì bọn mình chỉ cần quay trở về làng hero team thì bọn mình sẽ trở thành những người giàu nhất làng hero team <laughs> đó chỉ cần gọi là cầm cục đất thôi cũng có thể chế tạo được gọi là cục kim cương luôn quá dữ quá dữ ok rồi giờ để tôi chế thành kim cương nè đó Chơi thật là nhiều kim cương luôn Xong rồi mình với Sam sẽ cùng nhau xây một ngôi nhà bằng kim cương nha các bạn nha Rồi ok xong rồi nè Đây bây giờ xây nhà bằng kim cương đi Để tôi qua tôi xây cho à, Đây chọn cái chỗ này xây đi ha Mình xây chỗ cái chỗ này đẹp nè Bây giờ tôi sẽ xây nhà bằng kim cương nha các bạn nha Đấy Nhà wow. thì uh, mình nghĩ rằng là mình tạm thời thì mình sẽ xây cái nhà nhỏ nhỏ nhỏ xinh xinh thôi Đấy sau đó bắt đầu từ từ mình sẽ xây cái nhà bự hơn nha các bạn à, Ok để thế này đi Rồi sau đó mình sẽ xây cao lên Đấy, xây ra, xây ra Đấy, thấy không Ui, ngôi nhà bằng kim cương à. Cực kỳ xịn luôn bạn ơi Đấy, cực kỳ xịn luôn, cực kỳ xịn luôn à, Mà khoan, hết kim cương rồi sao mày Phải đi đào tiếp thôi Không sao cả dạ, Trời ơi, trời, ở đây đất nhiều mà bạn Mình đào tha hồ mà đào luôn Không lo bị gọi là bị gọi là hết kim cương các bạn ơi Đào tiếp, đào tiếp Ok các bạn ơi và trong vòng gọi là 30 phút bọn mình đã xây xong một cái ngôi nhà bằng kim cương đúng theo ý bọn mình rồi Xin giới thiệu với mọi người Ngôi nhà của mình Đen đen đen đen bạn thấy gì chưa mấy bạn thấy gì chưa đây là một ngôi nhà được xây bằng kim cương các bạn ơi và xây cao chọc trời luôn nha đó bạn nhìn kìa cái mái nhà mình cũng xây bằng vàng luôn á bạn ơi bạn thấy ghê chưa ôi ngôi nhà bằng kim cương ngôi nhà giàu nhất trong mini world các bạn ơi Ê, <laughs> xịn sao các bạn cười chưa đó thì các bạn thấy ngôi nhà của mình có đẹp không nào nếu như bạn nào thấy ngôi nhà mình đẹp thì đừng quên là hãy bấm vào nút like video để ủng hộ cho mình nha bạn nha ồ ok ok bây giờ vô vô vô trong nhà coi thử nè vô đây vô đây à à thật ra trong nhà mình chưa có trang trí gì đâu các bạn ơi bởi vì mình chưa có gọi là kiếm được đồ để trang trí nữa vài bữa nữa mà sẽ nghiên cứu thêm coi nó còn chế tạo thêm được đồ trang trí hay không thì mình sẽ gọi là dùng nó để trang trí đồ trang trí ngôi nhà của mình nha đó bạn coi nè đó trời mình đứng dưới đây mình nhìn mình nhìn lên trên cái mái nhà kìa bạn bạn coi kìa cái mái nhà nó cao gì đâu luôn á trời <laughs> thôi trời thôi ok thì nói chung là hôm nay bọn mình đã tìm ra được một cái thế giới của hacker các bạn ơi